Rồi xin chào tất cả anh em Thì ngày hôm nay thì uh, mình sẽ làm một video nhưng mà mình quay vào uh, ban đêm anh em nhé Thì uh, mình sẽ làm về nội dung là những điều gì mà mình không nên làm mà khi mà mình nuôi chim bồ câu anh em nhé Thì uh, anh em có thể thấy này Bây giờ buổi tối mà mình bật điện lên này Chim bồ câu mà anh em thấy nó nó đang uh, xào sạc nó bộ cánh rất là nhiều không là nhiều thì à, bây giờ mình à, chia sẻ luôn chia sẻ luôn à, cho anh em này à, có nhiều người họ ấy à, họ ấy à, chỉ là cứ à, ban đêm ấy là tầm khoảng à, 11 12 à, giờ khuya á là mình bật đèn lên sáng để cho chim bồ câu nó giao phối thì uh, cái điều đó là nó không đêm anh em nhé không đêm một chút nào và cứ buổi tối là tầm khoảng à, à, sáu uh, bảy uh, giờ là anh em tắt điện đi hết nhé anh em không có để điện gì cả khi nào mà có việc gì cần thiết hay là cái gì đó thì à, thì mình mới bật thôi hôm nay thì mình làm video mình bật lên để có gì anh em uh, xem tận mắt anh em uh, xem thấy uh, chứ thường ngày là mình không có bật đâu anh em ạ khi một câu nó, nó vừa rồi nó nó vô cánh nó, xào xạc rất là nhiều giống kiểu như là nó sợ ấy. và cái à, đây và nó bây giờ mình à, sẽ giải thích cho anh em luôn là tại sao mình không nên bật điện như vậy thứ nhất á, là đối với những con chim bồ câu mà khi mà nó đẻ à, nó đẻ à, buổi tối á, thì khi mà anh em bật điện lên á, thì nó xào xạc nó vô cánh nó nó, nó độc á, thì khả năng vỡ trứng anh em ạ nó vỡ trứng rất là cao và vỡ xuống đất mình không kịp lượng mình bỏng vào máy ép trứng thì nó sẽ bị vỡ anh em ạ nó sẽ bị vỡ nhá với lại có một cái à, cái à, lưu ý nữa đó là à, mình không bật nên bật điện ban đêm có nghĩa là khi mà mình bật điện lên thì chim nó sẽ thức nó sẽ thức dậy anh em ạ à, từ buổi tối là chim nó sẽ ngủ anh em nhé nó sẽ ngủ nhé mình bật điện lên à, không để làm gì cả thứ nhất là như nãy mình nói á, là chim bồ câu nó bị stress stress anh em ạ lúc nãy là lúc thời điểm mà mình chưa bật điện lên thì à, nó rất là im lặng còn khi bật điện lên thì nó rất là xào xạc anh em ạ và có một cái nữa là khi mà mình à, bật điện lên như này kiểu như là cái đồng hồ sinh học cái đồng hồ sinh học của chim nó cũng sẽ bị thay đổi nếu mà mình đi lặp đi lặp lại cái việc này thường xuyên thì cái đồng hồ sinh học của con chim nó sẽ bị thay đổi nó giống như cái uh, cái ờ, đây là toàn con chim anh em thấy không không phải đâu đây là con chim bồ câu phổi kè này nó rất bồ rất phải phải ở trong này có rất nhiều con đang xào xạc anh em này anh em có rất nhiều con nó, nó đang nó đang xào xạc ở trong này mình nghĩ là anh em uh, nghe cũng nghe thấy cái tiếng của nó đấy đang nó vỗ cánh rất là mạnh bởi vì có cái dòng con chim bồ câu là nó không có thích uh, bật điện vào ban đêm anh em nhé à, những cái thời điểm mà mà lạnh quá lạnh lạnh à, rét đậm rét hại vài năm nó xuất hiện vài một lần thôi thì cái thời điểm đó thì mình bật đèn sưởi thì không nói làm gì tại vì đèn sưởi nó không có sáng ánh sáng trắng nó nó, nó sáng như này mà cái đèn sưởi của nó thì nó, màu của nó thì nó, nó tối hơn nó, nó ẩm Nó sưởi lúc sưởi là nó còn chim chứ nó mình không nên bật đèn sáng trưng như thế này và cái uh, cái quan quan điểm anh em mà bật biết ờ, lên để cho con chim giao phối thực ra mình không biết là cái, cái, cái thông tin đó nó đúng hay là ai đang áp dụng nhưng mà mình cũng uh, cũng biết được là cũng có cũng có một số anh em uh, uh, làm theo những cái cách làm như vậy thực ra nó nó là nhiều người họ bảo là tại sao chim nó đẻ không có trống á đẻ đẻ ra trứng mà không có trống á nhé thì uh, nó bảo là bật đến lên ban đêm như vậy thì nó có trống đây là mình à, à, bây giờ mình sẽ trao đổi luôn anh em là khi mà con chim bồ câu nó đang mái á, là nó đang mái ban ngày anh em nhé đêm nó ngủ nó không có đang mái thì nhiều người không có nghĩ là phải chim phải đang mái ban đêm nên mình anh em có thể thấy không chim bị phản sợ anh em phản sợ nó nó cánh liên tục và những con chim bồ câu ra hàng nó cũng nó cũng phải thức dậy anh em bật đến lên nên mọi người nuôi chim bồ câu á mọi người à, à, đừng có nghe à, nghe theo những cái à, cái chỉ của những cái à, người đôi khi họ chỉ là một câu nói đùa của họ ở trên à, mạng xã hội hoặc là à, một cái à, trang mạng nào đấy thôi anh em nuôi à, thì anh em lưu ý có nghĩa là mình phải làm gì phải chắc lòng thông tin nha anh em chứ mình à, à, mà bật pin ban đêm á, với một cái lý do đó là chim giờ đó nó mới có có, có trồng hoặc là giờ đấy mình bật điện lên để nó đặt máy đó là một cái à, cái à, quan niệm là sai lầm anh em nhé tại vì à, mình cũng không biết vì đâu lại có cái cái, cái, cái suy nghĩ đó tại vì các bạn con chim á, mọi người các bạn là ban đêm bật điện lên nó mới nhìn thấy nó mới giao phối được nó mới giao phối được thực ra cái đó là nó quan niệm nó là ta thủy sản mình đây anh em thấy không chim cũng có nở rất đều không có chuyện là là bật đèn ban đêm hay là hay là không bật và nhiều khi anh em mà bật đèn ban đêm mà bật uh, uh, nhiều á thì nó sẽ ờ, khiến con chim hoảng sợ nó bỏ ăn anh em nhé nó bỏ ăn á thì như lại mình trao đổi đó là mình làm video cho anh em nên mình cũng bật thôi ra mình cũng rất là hạn chế đây. là mình cho anh em xem con này nó đang nuôi con này mẹ đang nuôi con này con này là trứng của nó là nó mới nở hồi chiều đấy anh em nó mới nở hồi chiều đấy là mình à, từ máy ấp trứng mình mang ra đây cho nó nuôi luôn đây còn tất cả những con ờ, chim bồ câu này là mình đã đang vào trong quá trình đẻ hết rồi đây những cái chim bồ câu ra vàng anh em thấy không nó đang ngủ mà mình bật điện lên là nó sẽ thức hết nó sẽ thức dậy hết đây chim bồ câu ra vàng đây nhé nó sẽ thức dậy hết luôn và nó rất nhìn rất là tội nghiệp này anh em chim bồ câu bố mẹ cũng uh, cũng đang ngủ mà phải thức dậy thì uh, thật ra thì có nhiều người nuôi à, uh, mỗi người nuôi chim bồ câu hoặc là nuôi một cái gì đó với cách làm riêng của họ nhưng mà mà hay ho thì mình hoàn toàn mình có thể chỉ anh em và những cái nào mà uh, cần hạn chế thì mình sẽ, à, trao đổi với anh em anh em thấy là hai cặp này này anh em thấy cặp chim bố mẹ này đang ngủ nha chim bố mẹ đang ngủ đấy anh em thấy nó nó lông nó xù ra uh, lên không đang ngủ đấy mà mình bật điện hay thì đã phá phá mất cái giấc ngủ của nó rồi với um, anh em cần nắm thêm đó là chim bồ câu nó đẻ là tầm khoảng lúc 5 đến 6 giờ chiều anh em nhé và cái thời điểm đó đối với anh em nào mà à, sử dụng máy ép trứng á, thì cái giờ đó anh em đi lượng trứng anh em đi lượng trứng là vừa rồi tại vì nó đẻ vào đầu giờ tối á, thì mình sẽ đi lượng trứng để cho vào máy ép trứng ấp anh em thấy nó nó vô cánh bên kia không và cái hình ảnh này là mình chỉ thấy lúc mà chim bồ câu à, mình chuẩn bị cho nó ăn thôi thì cho nó ăn nó mới vỗ cánh như vậy thôi anh em ạ còn à, buổi tối là mình à, anh em bật điện lên thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đến con chim nhá chim bố mẹ kiểu nó bị hoảng sợ anh em nó bị hoảng sợ nhưng mình nói là cái đồng hồ sinh học của nó nó, nó sẽ bị thay đổi với lại nó nó không thích cái quay nó lại phim đó một chút à, thực ra con chim bồ câu di ta thấy trên thịt ở khắp Việt Nam cái địa phương nào cũng có thể nuôi được nhưng mà đối với những cái địa phương mà gió nhiều quá ấy, thì anh em phải à, kiếm bàn để em quay nó lại cho nó kín gió một tí như vậy là rất là ok khi mà mình có một cái chuồng trại mà nó ngon lành ấy, thì à, mình nuôi chim nó rất là hiệu quả anh em ạ thì video ngày hôm nay thì mình uh, cũng uh, giải đáp rất nhiều thắc mắc của anh em trong đó có rất nhiều người gọi điện hỏi à, hỏi mình chia sẻ là buổi tối có bật điện hay không thì bây giờ mình giải quyết cho anh em cái vấn đề đó rồi có nghĩa là buổi tối là mình à, sẽ tắt điện anh em nhé mình không có bật điện là gì cả thì còn cái à, cái, cái quan điểm là bật điện lúc trưa à, lúc nửa đêm để cho chim tạo phố chim có cổ đó là à, là không phải đâu anh em nhé anh em không nên làm cái cái việc bật điện như vậy vì nó sẽ ảnh hưởng đến con chim rất là nhiều con chim nó giao phối là nó, nó không phải là giao phối lúc nửa đêm đâu anh em nhé không phải là con à, chim cần ánh sáng để giao phối đâu thì ban đêm là nó sẽ ngủ anh em ạ à, anh em bật như vậy là ảnh hưởng đến à, cái à, độ sinh của nó đấy rồi video hôm nay của mình đến đây xin à, tạm dừng anh em nhé rồi hẹn anh em ở những cái clip tiếp theo